Quy trình buổi livestream bán hàng khuyến mãi cuối năm tiêu chuẩn, những năm trở lại đây, livestream đã và đang ngày càng trở nên phổ biến với người dùng trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay YouTube. Không chỉ đơn thuần dùng để chia sẻ cảm xúc hay trải nghiệm, livestream còn được sử dụng như một giải pháp hoàn hảo để quảng bá sản phẩm, bán hàng và chốt đơn một cách nhanh chóng của các nhà kinh doanh, nắm bắt được xu hướng phát triển mạnh mẽ này. Hôm nay Icon Media xin chia sẻ đến các bạn quy trình để thực hiện một buổi livestream bán hàng khuyến mãi cuối năm tiêu chuẩn. Bước 1, 2, 5h trước khi live, đây là lúc tất cả cùng bắt tay vào chuẩn bị để tạo nên một buổi livestream thành công. Phân chia công việc ra các đội một cách rõ ràng và hợp lý để mọi người có thể phối hợp làm việc nhịp nhàng cùng nhau, đội kỹ thuật, để truyền tải những hình ảnh thật thu hút và chân thực đến người xem thì không thể thiếu những chiếc máy quay chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng vào các thiết bị hỗ trợ quay như bảng đèn LED hay micro cho MC, từ đó giúp đem lại chất lượng tốt nhất cho các buổi livestream. Sau khi set up các thiết bị vào đúng vị trí, bạn nên dành một khoảng thời gian để kiểm tra kỹ các thiết bị công nghệ này và chất lượng mạng để chắc chắn là chúng đang hoạt động tốt. Icon Media cũng khuyên bạn nên có những kế hoạch và thiết bị dự phòng tại chỗ, tránh trường hợp lỗi kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến kết quả và tốn kém thêm một khoản chi phí, người mẫu và MC. Với những bộ đồ đã được chuẩn bị, đây là lúc người mẫu thử lại để chắc chắn chúng vừa vặn và không có lỗi sản phẩm như hỏng khóa hay tuột khuy. Không chỉ quan tâm đến quần áo mà bạn còn nên chuẩn bị cả phụ kiện đi kèm để giúp họ có một ao phút thật đẹp mắt và hoàn hảo. Đối với MC cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung của từng sản phẩm. Trang phục của MC cũng cần được chú trọng để tạo hình ảnh đẹp trong mắt người xem. Một tip nho nhỏ là bạn có thể để MC mặc luôn sản phẩm bạn đang bán để họ tiện quảng cáo và chia sẻ cảm nhận sử dụng sản phẩm. Họ cũng nên trang điểm nhẹ nhàng để thêm phần tươi tắn, tránh để khách hàng cảm thấy bị phản cảm bởi một khuôn mặt nhợt nhạt hoặc trang điểm quá đậm, tạo dựng không gian để quảng bá sản phẩm thời trang. Bạn có thể đặt một vài manơ canh vào khung hình để người xem có thể nhìn thấy nhiều sản phẩm hơn. Hãy nhớ đầu tư chút thời gian để mix and match đồ cho ma nơ canh và đảm bảo những bộ đồ trên đó cũng được là phẳng, chỉnh chu nhé. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn để thêm các vật dụng trang trí vào trong khung hình, nhớ sắp xếp một cách khoa học và gọn gàng để tạo thiện cảm cho người xem. Bạn có thể chọn một bản nhạc yêu thích để làm nhạc nền cho livestream, nhớ để ý bản quyền vì Facebook có thể ngưng hoạt động trực tiếp của bạn nhé. Thông báo livestream, nếu bạn sở hữu lượng fan ba lớn, đừng quên thông báo cho họ trước khi bạn livestream. Đây là một cách tuyệt vời để livestream Facebook của bạn tiếp cận được nhiều người hơn. Bạn cũng có thể chia sẻ lên các group liên quan để tăng tương tác với người xem bằng một đoạn nội dung thật thu hút và có phần giật gân về các khuyến mãi bạn sẽ đưa ra trong livestream. Bước 2, 30 phút trước giờ live, đây là khoảng thời gian mà mọi thứ đã cần sẵn sàng. Bạn có thể để người mẫu và MC diễn trước để đảm bảo sự hài hòa giữa họ và kiểm tra chất lượng âm thanh hình ảnh khi lên hình. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục chia sẻ thời gian livestream lên các kênh để thông báo cho càng nhiều người xem càng tốt. Bước 3, trong giờ live, đội kỹ thuật cần tập trung cao độ vào các góc quay, điều chỉnh màn hình livestream để đảm bảo hình ảnh chất lượng. Đội cũng cần để ý đến chất lượng âm thanh từ cả lời từ micro của MC và nhạc nền. Người mẫu và MC, đây là lúc họ đang trực tiếp thể hiện trong livestream nên cần sự trợ giúp liên tục từ đội hậu cầu, đặc biệt là đối với người mẫu vì họ phải liên tục thay đổi bộ đồ. Lúc này đòi hỏi sự phối hợp thật sự nhịp nhàng giữa đội quay phim và đội hậu cần để hình ảnh livestream được ổn định và hài hòa. Với MC, hãy luôn giới thiệu về thương hiệu và sản phẩm bạn đang bán vì có rất nhiều người không xem livestream từ đầu. Liên tục kêu gọi hành động, khuyến khích mọi người tương tác. MC cũng có thể đọc các bình luận và trực tiếp trả lời các câu hỏi này nếu có thể. Tuy nhiên, luôn phải nhớ nhiệm vụ chính của MC là cung cấp thông tin sản phẩm một cách rõ ràng và chính xác cho người xem, đội hậu cần, bên cạnh việc giúp đỡ người mẫu và MC, đây là lúc họ liên tục tăng tương tác với người xem bằng cách chia sẻ livestream lên các group để thu hút thêm nhiều người xem. Bạn cũng cần nhanh chóng trả lời các thắc mắc của khách hàng qua cả bình luận ở livestream, tin nhắn của fanpage hoặc cả cuộc gọi điện thoại. Bạn có thể cài đặt tin nhắn tự động để trả lời khách hàng trong trường hợp chưa kịp trả lời các tin nhắn. Bước 4. Kết thúc livestream. Trước khi kết thúc livestream, bên cạnh việc khuyến khích chia sẻ hay tương tác, hãy nhớ cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian tham gia buổi livestream. Đó là cách bạn bày tỏ sự tôn trọng của mình với khách hàng, tiếp tục tương tác với khách hàng qua các kênh, tích cực phản hồi các câu hỏi thắc mắc, chốt đơn nhanh chóng để tạo sự hài lòng từ khách hàng, với thế mạnh của đội ngũ nhân lực nhiều năm kinh nghiệm quay phim, chụp hình trong các sự kiện, cùng các trang thiết bị hiện đại tiên tiến, phục vụ và đáp ứng nhu cầu livestream của quý khách hàng. Icon Media luôn đảm bảo đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí cho một buổi livestream phát trực tiếp.